Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa sâu kèo Thì hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là trận lai vô là Sambodia Thì cái trận này mình cho anh em nằm cửa trên Với lại mình cho anh em nằm tài góc nha anh em Thì cái trận này cửa trên anh em thua nửa kèo Thì tài góc anh em ăn được full kèo hàng trận này tới 11 quả góc Còn cái trận Villarreal thì mình cho anh em nằm trên Và nằm Villarreal chấp góc thì anh em húp được hai cái mã kèo này nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận U20 châu Á giải ASEAN Cup nữa nha anh em đó là U20 đội chủ nhà à, U20 uh, à, Uzbekistan và Syria nha anh em thì trong bảng A này thì có bốn đội hai đội trước mình đã nhận định cho tất cả anh em rồi đó là Indonesia và Iraq thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái giải cái trận à, của Uzbekistan và Syria cho anh em diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 3 thì thành tích gần nhất của hai đội thì mình cho anh em xem thành tích gần nhất của Uzbekistan thì anh em cũng thấy trong 10 trận gần nhất thì Uzbekistan mới thắng chỉ được 3 trận và thua tới 7 trận. Thì trong 3 trận gần nhất của Uzbekistan thì anh em cũng thấy trong 3 trận giao hữu gần nhất thì Uzbekistan chỉ thắng được Ả Rập Xê Út thôi nha nè. Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 2-1. Còn thua Argentina với thua Uruguay. Còn bên phía Syria thì chỉ có 4 trận thi đấu gần nhất của Syria thì anh em cũng thấy bên phía Syria thì chỉ thắng hai và để thua hai thì Syria thắng trước Jordan và Taki kết tăng nha anh em thì trong cái bảng đấu này Tăng được đánh giá là cao nhất trong cái bảng đấu A này nha anh em thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là kích tăng chấp 1.5 và tài xỉu 3 thì cái trận này mình phiên tất cả anh em nên nằm cái cửa trên được nha. Đội chủ nhà kích tăng và tài xỉu thì mình không phiên anh em nên nằm cái mã tài xỉu. Tại vì cái trận này nếu mà anh em có thể nằm trên mà nằm tài thì nó lọt cái tỷ số 2 không thì anh em lại lỗ lai. Like. Thì bây giờ mình phiên anh em nên nằm cửa trên kích tăng thì tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn và anh em nằm những mã rung hiệp 1, hiệp 2 nữa thì mình cho anh em xem cái trận đấu gần nhất của Uzbekistan là những cái bàn thắng nó vào phút thứ mấy nha để anh em có thể vào rung cho nó dễ thì cái trận gần nhất Uzbekistan thắng Ả Rập chơi út với cái tỷ số là 2-1 nha anh em thì cái trận này là phút 45 thì uh, bên phía Ả Rập Xê Út vô một cái thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo rung hiệp 1 được nha mà anh em rung từ phút 30 nếu chưa có bàn thắng thì anh em có thể vào mã kèo rung được thì hiệp 2 anh em cũng có thể vào mã kèo rung được nha thì cái trận này anh em cứ nằm trên và anh em nằm kèm những cái mã kèo rung thì nó sẽ hợp lệ hơn không phiên anh em nên đánh tài cái trận này nha tại vì ờ, mình sợ sẽ tỷ số 2-0 cho Ubikit tăng đánh tài nhiều khi anh em lại thua kèo tài mà anh em ăn kèo trên lại lại bị lỗ lai nha thì đó là cái phần nhận định của mình nếu anh em nào trùng máu thì có thể theo kèo mình còn anh em nào đang chơi bên ngoài thì anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình zalo của mình là 0937 072 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để lấy kèo nhiều mã kèo hơn để chơi nha thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận cũng như một lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được những video sau sớm nhất của mình để anh em có lấy những mã kèo sớm nhất để anh em vào kèo luôn nha hiện tại đây là kênh mới của mình thì anh em mỗi người cho mình một lượt ờ, đăng ký để mình đạt ờ, nhiều lượt đăng ký hơn để mình có thể ờ, làm nhiều video hơn cho anh em nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video sau